Ok các mem hôm nay lại là tiếp tục via chat thì hôm nay sẽ giới thiệu về hai đối tượng là Enter Collider và Enter Trigger thì hai cái này nó na ná nhau nên là mấy bạn thường hay bị lộn nhưng mà đầu tiên mình sẽ giới thiệu cho các bạn ha thì đầu tiên là Enter Collider thì Enter Collider này là để những trường hợp như thế nào ví dụ như là chìa khóa mình đút vô cửa rồi cái chìa khóa nó, nó trigger cái mở cửa thì cái cục kíp ở đây á, nó là chìa khóa ha thì cái collider này nó sẽ có là chìa khóa và cửa chưa rồi có bao gồm enter collider và exit collider hai cái ha đó là khi đúc chìa khóa vô thì nó trigger hay là khi rút chìa khóa ra thì nó trigger à, thì đầu tiên là enter collider này nó có cái gì thì mình sẽ coi trong cái cục hum thì điểm quan trọng đầu tiên á, là phải có box collider được không cái cái box collider và chìa khóa cũng phải có box collider để hai cái collider này nó tương tác với nhau rồi điểm quan trọng thứ hai á là ở đây cái VRC trigger nó phải là on enter collider cẩn thận đừng có lộn với lại on enter trigger nha hai cái này là khác nhau on enter collider tức là khi cái cục này đi vào trong collider thì nó sẽ trigger lên thì on enter khi mà collider enter lên thì cũng giống như vậy luôn nó sẽ ẩn cái cục fail này nó sẽ uh, ẩn đi và cái cục pass là cục màu xanh lá đó nó sẽ hiện lên nè cục fail là ẩn đi nó màu đỏ nè và cục pass màu xanh lá hiện lên được không rồi cái điểm chú ý thứ hai trong cái này là cái cục này nè cái cục chìa khóa này nè nó cái layer của nó phải là layer pick up ha tức là mình phải phân một cái layer khác cho cái chìa khóa này và trong cái cục trigger này cũng phải chọn là trigger của cái layer này nè on enter của layer này phải chọn là pick up ha rồi thì cái này khi up lên nó sẽ như thế nào đây mình sẽ cho các bạn coi khi mà up lên mình sẽ lậm được cái cục chìa khóa này và khi đưa cái cục chìa khóa vô nè dòm nè ó thì khi đưa cái cục chìa khóa vô nó sẽ trigger cái collider này được không khi đưa cái cục chìa khóa vô nó sẽ trigger cái collider thì cái cái chiều rộng của cái collider này á nó sẽ phụ thuộc vào trong cái box collider của mình ở đây mình bấm mình coi thử nè cái box collider của mình hiện giờ nó đang là như vậy không thì cái bóc collider này mình có thể kéo dài ra chút xíu để cho nó chích trigger sớm hơn tức là không cần thiết phải đụng vô cái cục này mà mình có thể mình thay đổi được cái collider của mình thậm chí mình không có cần cái cục đó luôn mình không có cần cục này luôn ha rồi bây giờ mình sẽ reset lại cho nó vô trong bình thường rồi ha rồi cái cục bên đây là exit collider tức là khi mà vô nó vẫn chưa chết g mà khi nó đi ra nó mới chết g ha thì cũng vậy mình cũng cầm à. rồi thêm một cái nữa là on enter collider nè on enter ủa lộn cục bên đây cục này là on exit collider cũng y hệt vậy luôn cũng phải có box collider và on exit collider và cái layer phải là backup cái công việc nó làm cũng là ẩn cục fail và hiện cục pass lên ha rồi cũng cái cục này bây giờ nè đưa vô chưa gì hết lậm ra nó mới chích g thấy không tức là đưa vô đưa vô trong collider chưa chích g mà lậm ra ngoài nó mới bắt đầu nó chích g ha thì bây giờ mình sẽ làm một số cái để cho các bạn hiểu rõ hơn về cái này là như thế nào rồi bây giờ mình sẽ thay đổi bây giờ cái này nó là đang là bóc collider đúng không giờ mình sẽ kéo cái collider này ra dài ra nhấn hàng à, rồi cái này cũng vậy kéo collider dài ra tức là nó sẽ trigger cả trước khi mà mình đụng vô cái khối màu xanh đó mình edit collider ha rồi mình sẽ upload lên lại rồi đăng nhập vô um, mình thực nhớ ra thêm một cái nữa để làm luôn cho một lần lên mình cho mấy bạn hiểu thì bây giờ nè cái này hồi nãy nó phải là nằm trong layer build đúng không ở đây mình sẽ tạo thêm một cục nữa mình cho cái cục này không có nằm trong layer build thì nó sẽ không có trigger được ở đây mình sẽ hai cục được chưa cục này là layer mình sẽ chỉnh là layer khác layer bình thường thôi ha à, default layer default layer default ừ. rồi cái cục này là layer build up rồi ở đây để cho mấy bạn dễ nhận biết thì mình sẽ thêm cái tên vô cái tên vô trong cái cục này thì làm sao để thêm cái tên này thì mình sẽ chỉ cần cái đối tượng canvas này nè mình copy đây đúng không rồi mình quay ra cái cục này mình bắt cái đối tượng canvas đó vô cục này là layer default này trước nè bắt vô ừ. à. đâu rồi đây default thì cái cục này bây giờ nó đang nằm ở <laughs> bây giờ mình sẽ reset nó lại không không không không không không thì nó sẽ quay vô cái cái vị trí này ha rồi mình kéo nó lên được chưa thì cái cục này mình sẽ đặt tên là layer này là layer gì layer default đúng không default rồi cũng tương tự như vậy có điện kiếm ngoài cái tắc à, cũng chưa giải phải không rồi mình kiếm ở cái này cũng ra là cũng ra đâu đây rõ cho rồi đây là cái tên là layout đó up chưa thì cái cục này kiểm lại nè cái cục này là layer backup ok rồi cái cục này sáng lên là layer default được chưa thì cái cục ở trong layer default nó sẽ không có chết g mà chỉ cái cục trong layer up nó mới chết g thôi rồi mình sẽ up lên lại ha rồi lên được rồi ha rồi mình sẽ quay vô lại đây mình load lại new instant invite go rồi bây giờ nó sẽ là hiện hai cục bây giờ cái cục layer default này á bây giờ cái cái đầu tiên cái trigger của mình á cái collider mình nó đã kéo dài ra đây rồi nè mình đã kéo ra khoảng gần 2 ô kéo ra cái này là khoảng một ô rồi đúng không cái này kéo ra tới 2 ô lận kéo hơi dài nhưng mà không sao bây giờ cái cục layer default này nó sẽ không có chết gơ bất kỳ cái nào hết cho nên là bây giờ cho dù mình có đưa cái này vô nó cũng không có chết gơ ở đây cũng vậy đưa vô đưa ra nó cũng không có chết g tại vì nó không nằm trên layer backup được không rồi đầu tiên cái đầu tiên là cái cục backup này bây giờ mình sẽ thử coi coi nó có đúng theo như cái mình đã kéo ra không ha đây mình kéo ra đây nè đó chưa cần đụng vô tới nó cũng đã chích g, mà để ý nè thấy thấy nó cách một khoảng không do cái collider cái bóc collider mình là nó để nằm ở ngoài đi luôn rồi người cũng không có đi vô được luôn nè mình bấm chuột phải là mình sẽ thấy cái người cũng không có đi vô được tới chỗ cái collider này luôn ha à, thì cái cái điểm mà nó dừng lại á là cái điểm mà cái điểm cho nên là cái điểm collider này á nó nằm ở chỗ nào cái box collider này nó kéo ra chỗ nào là chỗ đó là sẽ không có đi được ha rồi tương tự như vậy ở đây cũng là exit collider đúng không đưa vô chạm thả ra cũng không có không có vẫn chưa có trigger mà chỉ khi nào đây cũng đi mà không vô được nè thấy không rồi chỉ khi nào mình buông lụm nó ra ngoài thì nó mới bắt đầu nó chích g thấy không thì cái đó là exit collider và enter collider chưa rồi ở đây mình sẽ reset default lại cái thằng này reset đây cũng vậy reset default lại rồi, cái đó là hai đối tượng. Đầu tiên là liên quan tới Enter Collider và Exit Collider ha. Rồi, ở bên đây tiếp tục Enter Trigger và Exit Trigger thì hai cái này là khác chỗ nào. Thì cái Collider này là mình đi vô không được. Thấy không? Nãy mình đi vô nè, đây mình đi vô không có được. Đè chuột phải chuột lên nó cũng hiện lên cái cái cái dấu chặn lại không có cho mình vô. Nhưng mà ở bên đây cái Enter Trigger và Exit Trigger này á thì nó sẽ cho phép mình vô mình đi vô được trong cái collider được luôn rồi mình đi ra được luôn mình sẽ đi xuyên qua được luôn ha đây nè thấy không đi vô được luôn nè đi xuyên qua được luôn nè mà ở đây mình vừa mới làm nó trigger <laughs> lên thì cái này ý nghĩa là sao cái enter trigger ở với exit trigger này á nghĩa là khi mà mình đi vào trong cái khoảng này trong một cái diện tích này nè khi mà mình đi vô trong cái diện tích đánh dấu xanh này nè thì nó sẽ trigger lên và exit trigger là khi mình đi ra khỏi cái diện tích màu xanh này nó sẽ trigger lên thì cái này là dùng trong những cái trường hợp nào dùng trong trường hợp mà mình muốn ví dụ như người chơi đi vào một cái không gian nào đó mà mình bắt đầu mình trigger một cái gì đó chẳng hạn như mình mở gương hoặc là người chơi đi vào không gian này mình cho một cái bài nhạc gì đó lên ở mấy cái map horror đó nó hay là enter trigger vậy nè tức là khi người chơi đi vào một cái cái cái đoạn nào đó thì sẽ uh, chơi bài nhạc lên ha rồi thì cái đó là dùng cho cái cách dùng của enter trigger và exit trigger nhưng mà bây giờ cái setup này là nó như thế nào thì cái điểm quan trọng nhất của enter trigger và exit trigger này nè thì enter trigger này nè thì cái này phải là e trigger khi mà mình đánh dấu vào cái này thì cái collider của mình nó sẽ không có ngăn chặn người chơi nữa mà cho phép người chơi vô ha và nó sẽ phát hiện cái đối tượng người chơi đã bước vô trong cái cái đoạn xanh này hay không chưa nó là chỉ là điểm khác nhau duy nhất của và ở đây nữa nè điểm thứ hai là ờ, ở ở trong cái đoạn VRC trigger này cái layer mình chọn phải là layer play local đó là cái layer cái layer này là sao tức là những cái layer khác nó sẽ không nó sẽ không có trigger cái này chẳng hạn như là cái cục này đúng không dục quá ấy nó cũng không có trigger hay không cái đối tượng nằm trên không có nằm trên cái layer player local này nó sẽ không có trigger cái đối tượng của mình hiện giờ bên kia là đang nằm ở bit up nó sẽ không có trigger được không rồi rồi bây giờ cái đó là liên quan tới enter trigger là hai điểm một là phải is trigger và hai là phải on uh, layer local ở đây chú ý nè on enter trigger nha đừng có để lộn là on enter collider hai này là khác nhau on enter trigger thì cái này cũng phải là e trigger và ở đây phải là player local được chưa rồi còn đối với on enter collider thì ở đây là không có được đánh trigger vô và ở đây phải là layer build đó là hai điểm khác nhau on enter collider thì không có đi vô được mà on enter trigger thì đi vô được được chưa đó hai là hai điểm khác nhau của on enter collider và on enter trigger thì hồi nãy mình đã đi vô on enter trigger cho mấy bạn coi thử rồi bây giờ mình sẽ đi vô cái on exit trigger tức là khi đi vô không hiện gì hết đúng không chỉ khi nào đi ra nó mới bắt đầu nó trigger được chưa thì cái đó là on exit trigger nó cũng làm công việc tương tự vậy thôi on exit trigger à, ờ, này là collider on exit trigger thì ở đây là cũng tương tự ở đây cũng phải đánh là is trigger và ở đây layer phải là layer local được chưa công việc thì cũng làm giống vậy thôi thì cái đó là on enter trigger và on exit trigger được chưa thì cái này là liên quan tới những cái trigger của collider à, video hôm nay tới đây là hết rồi đó có gì không hiểu thì hỏi nha